Hello cả nhà Ngày hôm nay thì mình tiếp tục mình quay à, một uh, siêu phẩm Thì đối với những cái uh, sản phẩm mà nằm trên mặt cái tiền đường Như cái đường này là đường nhựa Mà hiện trạng của nó đang là 12m Và sau này uh, sẽ quy hoạch là 32m Và đây là được gọi là một trong những con đường chiến lược như cả nhà Con đường này có tên là đường DH Tân Hội Tân Lợi Và hướng này của chúng ta sẽ đi về hướng Tân Lợi và hướng ngược lại đây hướng ngược lại là hướng này hướng này nha cả nhà thì sẽ đi vào tăng hòn từ vị trí này thì à, chúng ta đi ra đường số 4 rất là gần tầm khoảng là 700 đến khoảng 900 mét thôi thì đường số 4 nằm cách bên kia rồi đó, ngay chỗ cái à, đường này nó sẽ có cái đường bê tông nhỏ chúng ta đi à, về xuống đường bê tông nhỏ này á thì chúng ta sẽ ra đường số 4 rồi thì khoảng cách chỉ tầm khoảng 700 đến 900 mét thôi và xung quanh à, vị trí này thì có ủy ban nhân dân xã Tân Hò trường tiểu học trường học các cấp cộng với là dân cư sinh sống ở đây cũng khá là nhiều như cả nhà thấy ở đây là dân cư này, nhà rồi sinh sống cũng khá nhiều và lô đất này thì mình cũng đã quay à, tầm khoảng một video hai video rồi mình nhớ chính xác là hai video thì ngày hôm nay mình à, quay lại tiếp cái video thứ ba đó mà cả nhà cùng nắm cái thông tin à, lô đất này Đối với lô đất này thì à, ngày xưa thì à, khách hàng của mình mua từ à, lúc mà mới có thông tin của Bicomex thì khoảng mua đầu năm á, đầu năm 2021 này này. Thời điểm đó thì cái sức mua ở tại Bicomex Đồng phố này còn khá là khá là nhiều. Và đây thì ngay vị trí này cả nhà, ngay vị trí cái cây này này ngay đám cỏ này này cả nhà thấy không ạ thì mình cứ xác định ngay chỗ cái cây này đi ha đó là cái ranh giới của đất đất của mình cả nhà thấy là ranh giới đất của mình chạy thẳng theo cái con đường này tới ngay chỗ cái uh, trụ biển báo kia đó, là đất của mình và cái uh, chiều rộng của cái uh, lô đất này là 62 m và chiều sâu đi xa qua bên kia đó, thì chúng ta sẽ thấy sâu xa bên kia nó sẽ là 105 mét và hiện tại lô đất này đang trong tình trạng là đã đăng ký lên cây lưu năm nha cả nhà số thì uh, cả nhà nào muốn mà biết thêm thông tin thì mình sẽ gửi số cho cả nhà còn hiện tại cái lô đất này đang là đất trồng lúa nhưng mà đã đăng ký lên cây lưu năm rồi và tháng 12 này thì sẽ uh, chuyển đổi mục đích thành công và uh, thành cây lâu năm vậy uh, sau đó là hôm qua Tết thì chúng ta sẽ chuyển mục đích lên uh, là đất thổ cư như cả nhà thì à, nếu như mà hiện tại cả nhà mua lô đất này à, trước dịch à, trước khi mà lên Calo năm, hoặc là đang à, lúc mà Calo năm thì à, khi mà lên thổ cư thì chắc chắn cái giá trị của lô đất này nó sẽ tăng lên khá là nhiều và ngoài ra nữa thì à, tại vị trí này chúng ta đi à, ra ngoài kia chắc tầm khoảng 300m 300m thôi nha cả nhà thì ngay chỗ đó là ngay ngã ba à, ấp Trăng Chanh đó, ngay chỗ đó là ngã ba Trăng Chanh thì chúng ta sẽ để trái à, thì rẽ trái theo hướng này đó, các nhà thấy ạ để trái theo hướng này thì chúng ta sẽ đi theo con đường liên xã chúng ta sẽ ra cấp mắt cũng như là, là đường DT741 ngoài ra thì à, cái à, vị trí lô đất này thì sau này sẽ à, hình thành lên một cái à, con suối ở đây thì à, nhà nước sẽ quy hoạch thành con suối nha thì thực tế thì ở đây à, là một trong những cái vị trí mà toàn cũng rất là thích tại vì toàn không đủ tiền ừ, mua thôi không, không đủ tiền ôm thôi chứ nếu ôm thì toàn sẽ ôm và giá bán ở đây mình công khai luôn nha cả nhà 7 tỷ 8 giá rẻ hơn so với những cái giá mà trước đây trước đây là mình có chào là 8 tỷ nhưng mà tại vì bây giờ chỗ kẹt tiền cũng như là cần tiền thế nên chủ bán giá rẻ thì 7 tỷ 8 thôi nha cả nhà cứ uh, ờ, muốn mua muốn ôm thì cứ uh, liên hệ toàn đảm bảo thì những vị trí như thế này thì uh, sau khi mà uh, à, BKMX khởi công thì cái uh, tài sản của mình nhân hai là chuyện bình thường nha cả nhà còn mà khi mà BKMX nó hình thành luôn á bắt đầu đưa vào hoạt động á thì cái việc mà nhân 4 nhân 5 là cũng là chuyện bình thường tại vì ở đây cả nhà thấy ở đây là dân cư sống xung quanh hết rồi và dân cư cũng như nhà cửa mà hoạt động nhiều như thế này tức là ở nhiều như thế này thì cái việc mà lên thổ cư nó cực kỳ dở luôn á cả nhà tại vì ở đây là đã bôi thổ cư rồi à, còn cái lô đất mà lô đất này lý do tại sao nó còn lúa nước là tại vì ngày trước uh, chủ đất á chủ đất cũ á thì người ta không thích lên thôi đó, thứ hai nữa người ta cũng không biết sau này thì khách hàng của mình mua khách hàng mình mới biết là từ lúa nước lên calo 5 thì mới, mới bắt đầu làm thủ tục và hiện tại thì đã, đã có quyết định là lên calo 5 rồi và sau khi mà lên calo 5 thì mình sẽ tiếp tục mình à, chuyển đổi mục đích là lên thổ cư cực kỳ dở nó có tốt thời gian tầm khoảng 3 tháng đến 6 tháng thôi và cả nhà mà muốn à, biết thêm thông tin chi tiết của lô đất này thì liên hệ mình nha Xin chào